ok ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như khả em ơi ở lần này thì khả sẽ đi hóng binh cây vũ khí đó là khả hóng cây nỏ nếu mà ra cây nỏ gì thì khả sẽ ví dụ như ra cây, cây bỏng cây đao cây kiếm rồi đó chủ yếu khả năng muốn là ra cây đao hoặc là ra cây bỏng khả thể chiên cái bang hoặc là con lông đao nha anh em ok minh quyền ơi đó khả cho anh em xem top cấp 116 rồi nè <clears throat> đó rồi đấy Thiếu Lâm, thiên Bang, Đường Môn, Ngũ Độc, Nga Mi, Thí Yên, Cái Bang. Đó. À, tiếp tục là Thiên Nhẫn này. Hello hoa võ nha, võ đan Hiện tại bây giờ cấp cao nhất 116 nha nè. Hiện tại mấy chủ này là mấy chủ S6 đại sa tất chân chủ võ công truyền kỳ chấm nét anh em nào muốn ờ, tham khảo ờ, server này thì cứ thở tại tại game về tham khảo thì nếu muốn chơi thì cứ truy cập group bên dưới khai cái đỡ link group bên dưới nữa anh em có thể truy cập group bên dưới để có thể mua ạc như nè để mua ạc rồi anh em trải nghiệm nha rồi, ok bây giờ khả sẽ đi hoang binh rồi nè khả đi hoang binh trước khi trước khi hoang binh thì à, chuẩn bị 200 xu nè đó một hóng binh thạnh nè rồi à, ba viên thị tinh khắc màu đó khải hón thử ra cái gì nha nè chung ra đao thì khải chơi con lông đao còn ra bóng thì khải chơi cái bằng bóng đó quyết định rồi nha mọi người đây, ok. Em anh em cùng dự đoán xem một lần ra vũ khí gì. AK đang cố gắng lấy tấm mộ nè, hai người đang tấm mộ nè. AK và bà đang cố gắng tranh giành tấm mộ nè. Nên là mọi mọi cái hoạt động cũng như là này nọ ưu tiên hết. Chưa cập nhập đó nè, hiện tại cái bảng nó chưa cập nhập nè, hiện tại anh em thấy không? Khả top 7 nè. Đó mà dưới này nó là top 9 đó. Lỡ xong ra thì hoán tiếp nha, ad, ad, ad, ơi. Lỡ xong ra thì hoán tiếp nha nè. Lỡ xong tao không tiếp không tiếp nha. Rồi, hôn bên nữa em mà trước khi ông Minh khai mở cái vũ khí à vỡ vật khám phục mở vật phẩm khó bảo hiểm nữa đó cái nỏ này khả chơi cũng hơn một tháng rồi nè hơn à, hai tháng rồi giờ khải sẽ mở khó mà khải sẽ không binh ra vũ khí giờ khải chơi vũ khí đó hỗ trợ một khó nhanh tiến hành một khó nhanh sáu chín ba rồi ông mở mở khó là hoán nhanh nè rồi một khó thành công ok rồi khải sẽ hoán hay sửa đồ cái hay hón luôn hón nha em lần một kích nữa kích thì phải hón lại tiếp tục luôn nữa đổi thành chiến tập nói chung chỉ lấy bóng hoặc đao thôi nè bóng hoặc đao thôi bóng hoặc đao là ok <clears throat> ra kiếm ra vị tiêu đậu ra vị tiêu hón nữa ra tiêu hón tiếp anh em ra vị tiêu hón tiếp hón đổi vũ khí biết ra gì rồi anh em ơi anh em cùng chờ siêu phẩm là ra gì nha mọi người Đại khải cái rừng như này bó cho anh em xem đó Khang sẽ giấu cái rương dưới góc này nha anh em Hón là gì bói lên cho anh em xem nha À ít nhất 50 vạn Hai à. lâm tiền à. Thiếu tiền anh em Ít nhất 50 vạn mới hón được Ok Rồi à, vô lại này Hón vũ khí Rồi ok chưa Giấu xuống gốc dưới Rồi Cái gì vậy Phúc Duyên à Ok rồi khai đi là Phúc Duyên Ồ oh, 16 Phúc Duyên Hết Phúc Duyên rồi hút duyên nữa coi còn không là ok cánh hai bình này ba bình này rồi di chuyển thành đó anh em đứng nãy giờ hai lần rồi không ổn không ổn <clears throat> bỏng đi bỏng đi đúng rồi bỏng đi anh em bỏng đi bỏng đi bỏng đi bỏng đi chuyện cái bàn luôn bỏng đi chuyện cái bàn luôn nè không bên vũ ký nè bỏng đi chuyện cái bàn luôn em ơi ok khai sẽ cho nó cái góc này này góc này ok chưa cố gắng ra bóng nha hấn đổi vũ khí bóng chuyển cái ban luôn nha anh em rồi khui thành công khui rồi anh em khui rồi anh em bóng đi bóng đi bóng hay đao vẫn được bóng hay đao vẫn được một bóng hai đao một bóng hai đao một bóng hai đao khui khui gì đây một ô trời tiêu chết tôi tiêu anh em à đậu xanh trời ơi cái tiêu anh em ơi đủ xanh chết lời anh mà mất ba viên thiền tinh tiêu anh là tiêu anh em ơi rồi tiếp tục tiếp tục hóng lần hai đủ xanh hóng lần hai này hóng lần hai mà không được nữa thì tính tiếp nha tại vì hiện tại thủy tinh không có đâu mà ép luôn nè hết thủy tinh rồi mọi người độ hết thủy tinh rồi anh em ơi không thủy tinh này tiêu rồi tiếp tục thầy hôn tiếp theo tiếp tục ép tam sức thạch là tiêu nè ma kỳ tiêu là chịu rồi tiêu không có chơi được rồi tiếp tục một uh, hố minh thạch đâu khải vẫn vách nhỏ như thế nào đổ ra tiêu nè trợ ra cái gì đó một cái hai cái đỡ tốn tiền nè một lần hón tầm bây giờ một lần hón khoảng 100 k việt đồng đó nè hơn một kim đó nè rồi tiếp tục nè tiêu nè em ơi rồi mình đi à, thành khác mình quay lại tiêu mọi người đi cho cái dí nó bớt dí nó bớt nặng nữa nè ok rồi tiếp tục này hón bên vũ khí này ok khải sẽ bỏ rương dưới cho anh em xem nha thành công <clears throat> gì đó anh em gì đó anh em anh em cùng cùng nhau cùng ban thử gì đó anh em bóng khui khui khui khui gì đấy gì đấy gì khui trời ơi phi đau thôi xong rồi <laughs> trời ơi thôi chịu rồi anh em ơi kiểu này vẫn chơi được môn nữa rồi anh <laughs> em chịu rồi nó không muốn cho mình chơi phải khác rồi anh em à, được môn thôi kiểu này vẫn chơi đường môn biết sao giờ hết đường rồi anh em ơi giờ hết thì tin là biết hóng kiểu gì đây hết thì tin rồi anh em ra vì đau anh em không có thì tin rồi hết thì tin rồi à, ok nói chung thì lần này thì à, hóng ra phải gì chơi phải đó mà hóng không có nè hết thì tin luôn nè không biết mua trong ban còn không Ờ. Ờ. Lô lô lô. Kéo xuống, Anh cây ơi. Anh em còn tự với làm ông bán cho em một hai cục em hóng binh anh em đồ gì. Rớt nữa rồi. Ok anh ơi. Trời dạ, dạ, dạ, ơi. Tiếp tục anh em ơi. Ok cảm ơn ờ, lơ Vực Dương nha. bán khẳng dương làm người tin tìm nãy giờ không ai bán nè. Tiếp tục. Mà phải ra được cái món gì đó mình đổi phái nè. Chán đường bồn quá rồi chán đường môn quá rồi mà nó cho tiêu cho đau cho phi đau chứ vái thì rồi tiếp tục tiếp tục công đoàn hôn binh ờ, thằng tài đâu nhở tài ơi ờ, đổi tam sắc thạch này là vì làm phải có đội tam sắc thạch mới hoán được nè tự đi tình anh em bóng trăm gì bốn rưỡi hồi hón này vô này lần ba này ra cái cây gì cho tôi gái đi đậu u xanh đau bỏng đau bỏng gì đó đi trời thôi xong thất bại chịu luôn thôi chịu rồi À, chịu rồi em ơi hết 10 viên thì tinh gần bay gần 4 kim 5 số kim rồi chả được gì à, đúng thì hôn binh này trò hôn binh này đầu đầu tim thiệt luôn nè thiệt luôn đúng đầu tìm luôn nè 500 đầu, đầu tìm thiệt luôn nè quá đầu tìm thất bại nè chịu rồi <clears throat> ba lần rồi tiếp tục đủ phải làm thêm một viên lam thiên tinh nữa tiếp tục không minh anh em ơi tiếp tục không minh không minh mới mua được uh, viên lam trăm xu tiếp tục trải nghiệm nhân phẩm xem thử mình đổi gì phái gì đây tính nghịch ép đồ xem con này mà lười quá thử đi lên 25 ok rút một khảm 4 ok đại khái tới gà tết đội hóng binh thẳng anh em ơi lần này lần lần hóng binh thứ tư nha anh em trời ơi khổ quá anh em ơi 12 viên thủy tinh của mình rồi anh em quá nhỏ rồi để xem thử nó ra cái quần què đây xem thử nó ra quần què đây anh em cái ống giò rồi làm mấy tiền á còn ra quần què đây à, hôn mình lại ba lần lần này là lần thứ tư nữa nè mất mớ tiền rồi nè đau bỏng hay cái gì cũng được nữa đủ gì cứ tiêu phi đau tiêu phi đau chịu luôn rồi thành công như đây <clears throat> như đây như đây thành công ra gì đi anh em tôi đổi phái cái anh em thiệt anh em luôn á tôi đúng đội em hồi hộp quá ừ em muốn đổi phái mà không cho đổi phái nữa nè, đây đây à em thấy bốn dòng rồi em thấy bốn dòng màu đỏ đỏ rồi trời thôi xong đủ xanh cái kích thôi chịu luôn em đủ thiệt em <laughs> chán đủ xanh chán thiệt sự luôn em má mất tiền <laughs> chứ hắn chả còn nói luôn mất 10, 12 dân thủy tinh đậu sành trắng thâu xong phun sẽ đồ nghe mây đâu mày thì chán ngơ cũng thôi buồn quá này mày thôi cận cận được buồn quá lên quá nghịch nghịch đồ hống binh muốn phấy gì trời phải đó mà nó không ra từ cái bóng rồi em thì chán gừng chán gừng gốm nè trời ơi thấy bốn dòng ngon là buồn gờ gốm rồi, nói chung thì ờ, lần này Hồng Binh thất bại ờ, khải ộp các ờ, video nha anh em anh em xem cho một like chia sẻ lần sau ngày hôm tiếp à. <laughs> chiều rồi à, 4 lần ơi, rồi chiều rồi còn phúc duyên không cho một hai bình nè đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha anh em